Xin chào mọi người Đây là Zora Messi lùi lại Lùi lại Để yên để quay em tí nào Đây là Zora Hôm nay uh, cho Zora lên làm quen với lại uh, Mấy đứa Mọi người thấy Pila với Zora Nhìn uh, Zora cứ gọi nó là Zona Cho nó dễ gọi à, thấy Fila ờ, là thấy con nét giống không hôm nay mình sẽ ờ, cho mọi người xem cái cái cái uh, da phả của Zora Zora là khung rất là to đấy trưởng thành lên uh, thì khả năng là sẽ to bằng hoặc có thể là to hơn Fila đấy Ok để làm sao để bà xem được thế này hơi zoom vào một tí ok ra lùi lại à, một đứa lên trên ngồi à, để tháo cái dây ra cho con rô ra nó xích lại sao mà si ở ngồi bên cạnh đi không không ngồi yên ngồi yên đấy ngồi yên ngồi yên ngồi yên Messi lên ghế ngồi cạnh con uh, à, Siro đi Messi lên ghế thích lên thì lên ghế ngồi cạnh con Siro Zora ngồi yên à, ngồi xuống nào ngồi xuống nào để nói chuyện rồi ngồi yên thế nó mới ờ, lên cho nên là phải có dây tránh cái trường hợp nó lô nhau rồi ờ, quá khích mất công mất đoàn kết và siro mới yên siro yên đây mọi người nhìn nhá siro với lại zora này hai đứa nó có họ với nhau và mọi người nhìn hai con mọi người sẽ thấy là nó có những cái nét giống nhau mọi người sẽ nhìn thấy nó rất rất giống nhau pila ấy thì ờ, cũng là cùng trại với zora đây đây là cái giấy tờ của con zora đây villa nó có một quyển như thế này của cái trại uh, ờ, Kumasi này thì ờ, mỗi một con nó sẽ có một cái quyển giấy tờ như thế này à, để mọi người xem Zora về cái ờ, giấy tờ của Zora thì đây đây là cái giấy tờ nhập khẩu của nó nó bao gồm một cái passport này uh, rồi cái passport là xuất khẩu này rồi một cái kiểm dịch rồi cái giấy tờ khai sinh đó thì quan tâm đến giấy, cái giấy tờ khai sinh này nhá cái giấy tờ khai sinh của nó đây để cho mọi người xem ở à, đây là Zora đây à, sinh ờ, ngày 18 tháng 3 năm 2021 à, ờ, thông tin là đây là thông tin người nhập là mình đây Nguyễn Văn Hoàng Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội VDH là cái hiệp hội uh, cho giống của Đức ok ngồi yên đấy để anh nói chuyện rồi về cái da phả của nó đây da phả của nó thì uh, cho mọi người xem một tí rồi mình sẽ đọc thôi chứ bởi vì chữ nó nhỏ mọi người sẽ không nhìn được uh, con Zora này tại sao mà nhìn nó rất là giống con uh, ờ, Siro với lại con uh, Pila với lại con Mosi nó rất giống chó của trại nhà mình là bởi vì uh, cái chó ở trại nhà mình thì hầu hết nó là con của con Pila con Pila là nó cùng cái trại này cùng cái trại này của Đức này con và cháu của Pila thì con uh, uh, Zora này nó cái ở trong cái phả của nó ấy, là ở bên tầng nội đây để không biết là mọi người nhìn được không chắc là hơi khó nhìn ở ờ, bên tầng uh, nội của nó ấy, là con bố của nó đây Hasco Cronen Berg tức là đây là cái trạng trên trạng con bố là con hacker này và con ông con ông nội nhá là con quadro quadro này nó chính là cái con cùng đàn với con quinto con quinto nó nhập về với này con pila này của 10 năm trước đây cái con quadro này nó chính là cái con cùng đàn mọi người nhá với lại con quinto ở Việt Nam mình ấy nhập về Việt Nam mình 10 năm trước đó thì uh, cái ờ, con uh, uh, giả sử như nào con Melsi nó chính là con của con Pila với lại con Quinto con siro chính là cháu con quinto thì bản thân là con à, zora này nó cũng chính là cháu của cái con quadro này tức là nó có họ với nhau đấy thì đến cái đời tiếp theo của nó là cùng cái con eco này là cái con à, bố của con à, quadro này và đồng thời ấy, con eco nó cũng là bố của con pila tức là nó họ ở bên đằng nội này ấy, thì nó họ rất là gần nhau còn bên đằng ngoại của nó bên đằng ngoài của nó thì mọi người sẽ thấy này ở bên dưới này đây bên đây là bên đằng mẹ à, đằng mẹ của nó là con uh, Norena Vomkumasi thì bố của con mẹ là con uh, ờ, Grief uh, rồi uh, con uh, mẹ là con uh, Maika thì cái con bản thân cái con Grief này là con con Hero con Hero thì nó chính là bố của con Bruno tức là con Grief này và con Bruno ở trại nhà mình là hai anh em cùng bố nhá hai anh em cùng bố ấy, thế thành ra mọi người nhìn con siro nó lại càng giống hơn nó càng giống con à, với con siro với con uh, zora này nó càng giống nhau hơn bởi vì là nó nó họ dây dưa với nhau rất là nhiều uh, cùng chung cái dòng máu của các con hero này nhá là ở với siro thì bên đằng nội còn với con zora này thì là bên đằng ngoại ngồi yên ngồi yên ngồi yên và còn thêm nữa nó dính máu một chút nữa thôi không nô Messi thích thì Messi lên ghế ngồi đi lên ghế lên ghế đang nói chuyện không nôn à, ờ, và con à, còn thêm một cái dòng máu nữa là của ở ờ, cái dòng máu con quạ Maika này con Maika này là con à, gọi là con bà ngoại của con Zora này nhé thì con Maika này nó là con của con Wichita thì cái con Wichita này nó chính là mẹ của con Pila đó mọi người đấy tức là cái con Maika này là cái con bà bà ngoại của con à, Zora này thì nó chính là chị em cùng mẹ với Pila tức là nó dính như thế là cái về cái dòng họ của nó là nếu mà con uh, uh, Zora này mà so với lại con Siro ấy thì nó dính rất là nhiều nó dính rất là nhiều ở trong phả nó chỉ coi như là trong uh, tức là đến tính đến đời cụ nhé đây là đời uh, bố mẹ này ông bà và cụ này thì tính đến đời cụ ấy là nó chỉ có mỗi một cái duy nhất cụ ngoại này cái cặp cụ ngoại này là không trùng thôi là không có dính dáng gì với nhau à, à, cặp cụ nội ngoại của nội tức là đẻ ra cái uh, bà nội ấy, đẻ ra cái con bà nội này mỗi cái cặp này là không dính gì thôi còn đẻ ra ông nội là dính này thì tất nhiên là ông nội dính rồi đẻ ra cái cặp đẻ ra ông nội là dính thì thì bố nó dính rồi và đẻ ra ông ngoại là con grief này và đẻ ra bà ngoại là con Maica này đều dính nha mọi người nhá tức là nó nó nó dính nó họ với nhau rất gần và cái ở trên cái phả này thì thì mọi người nhìn nó cũng hơi bị ờ, khó bởi vì chữ nó nhỏ nhưng các con sót đức ấy uh, của những cái trại lớn như trại Kumusi thì mọi người có thể nhìn ở bên cạnh uh, thông tin của các con chó mọi người sẽ thấy là tất cả các con chó ở trong phả nó đều có các cái chứng chỉ chó làm việc tức là nó đều đã thi và được chứng nhận các cái chứng chỉ cho làm việc uh, ờ, IGP, IPO, IGP hay là BH đó là những cái chứng chỉ uh, cho làm việc rồi ờ, đây là hôm nay là chia sẻ với mọi người cái cái phả của con cái mà mình bắt còn con đực ấy thì nó cũng có dính nó dính một tí thôi thì con đực để rồi hôm nào mình sẽ quay để chia sẻ về cái phả con đực con đực ấy thì mình bắt mình lựa chọn là một cái con mà nó cố gắng nó dính với này dính với này những cái con con con con, con ờ, chó mình đang có này ít nhất để nó có một cái nguồn gen hoàn toàn mới còn con cái ấy, thì mình lại muốn chọn cái con mà nó theo cái phả mà mình rất là ưng lý của cái trại uh, kumasi của đức này đó thì uh, đó Maica đó Maica thì rất là to con um, uh, quên lại bảo Maica Maica là cái con uh, đời bà ngoại của nó rồi uh, Zora nhưng mà đây này tên của nó Zora có chữ dính ở trên cái cửa sổ Zora thì bình thường gọi nó là con Zona cho nó dễ à, bởi vì cái con đực ấy, con cái này nó tên là con Zora này và con đực ấy thì nó tên là con ờ, Zo uh, Zano uh, con uh, Zora này cũng phải gọi con Phila là bà đấy chứ không có phải họ có họ đấy bà ngoại đấy à, bà họ thôi có thì xuống bạc Messi nhé anh nói là Messi chả chịu nghe đã nói là không phải là cái lúc để chơi để nói chuyện một tí để mà nói một tí về về về về về, về, về em nó một tí về cháu nó một tí thì cái con uh, ờ, Zora này nếu mà như họ đấy là nó có họ với cả cái bọn này cả bọn uh, Pila, Messi này với này Siro là nó họ rất là gần uh, nếu mà nói là họ dính nhiều nhất là dính với lại con siro là dính nhiều nhất bởi vì nó dính với lại cả bên à, bên bên bên một chút ở bên à, con Bruno dính gọi là đời ông thì à, con Zora này có thể là ghép cặp bởi vì họ nhưng mà nó họ xa rồi nó có thể ghép cặp được hết với lại cả mấy con đực của trại mình bây giờ cả Bruno cả Marvin cả Loki đều ghép được cả Nano nữa ghép được hết thế lên đây ngồi ờ, cạnh chị ờ, Messi thế chị Messi chả chịu nhường chỗ cho em gì cả à, chị Messi không chịu nhường chỗ cho em à đó thì đây là hôm nay là giới thiệu với mọi người về con cái này à, và để tiện đây thì chia sẻ sẽ có rất nhiều người muốn hỏi là à, nhập một con, chó ở Đức thì nó có đắt tiền hay không à, rất nhiều người sẽ muốn hỏi là nhập một con chó ở Đức về thì nó có tốn nhiều tiền lắm hay không bởi vì cũng có nhiều người là muốn nhập cái con chó về thì ở cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người